tiếp tục hành trình sáng ít ít chùa đây mà không cháy mà có cháy lên rồi nó xuống tổng còn mới tính giảm vụ đâu hết em miếng còn còn mới giảm vụ đâu hết Hãy subscribe cho kênh chạy lên cái nơi ngó mới con mình ra mình ra đi qua cái tương thả tương mãi cái tương hơi cắt nhanh nhiều bữa đi thả thì toàn cả ừ, cái gì ngập nó nữa nó đi bắn á Đừng có lăn xuống đó, tôi phải đi luôn Đừng có thả gì đó luôn Còn bên này em thả lên cá Thả lên cá, việc lên lưới em thả, em thả Để em thả là em lăn để em em biết cái lưới em thì nó Thì bị tí bố Tên nữa Phải bưng, bưng mấy Một lên cái gì đó này Đây đây đây đây đây đây đây. Đây được được, mảng to. Ôi trời. Lên đây rồi, lên đây rồi. Từ từ để nó qua bên kia. Mảng to. Đây này, đây này, đây này, đây này. Ở đây. cấy này, sau cấy này. À, tại đây. Ừ à. À. còn thì mà sậy nữa thôi Ui giời. Cung lượm mà ngũ cụ lượm Ở đây đây, hai con, hai con Đồ đang tìm tới nhau Chúng nó đang tìm tới nhau Ui, rồi, hai tay hai con à Ui, chim bay cũng con mất rồi à rồi thấy rồi soi soi các mất kéo rồi hai tay hai con này. đây con đây con các bạn hai con hai con một tay hai tay Headshot. <laughs> cũng đang tìm tới nhau đó rủ nhau đi nhậu đấy đấy đấy đấy dưới, dưới cây dưới cái khố nữa thấy chưa rồi bữa mới đi khe đi à ừ. chị về đi ừ. Ừ. <laughs> nhảy lên đây này Ui, máy trớn quá lọt tay nhé thoát rồi thoát được chứ cái cạch cạch cạch cạch lên, mấy câu rồi đó câu chế xuống cũng đã a chop. Dạ. quá khô Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì

không chị ạ đúng bài lắm hả ừ. Anh tạ chỗ lái làm dễ Có cái nhông mô đi lạc Bốn cái nhông nhiều vô sơ mày khai đi không có cây huyền thoại ừ. thua một ủ chút xác ít đuổi để đây là kết thúc tiếp theo là công đoàn chế biến và thưởng thức Đây, dừng hai chân Ui, cả lưỡi cả lưỡi ui rồi ít mẹ đấy đi Chứ một cả à, à. mày đùa hả đùa quá trời đất Thank you. <laughs> <laughs> đây quá đá quá đá bơ quá đá Đấy, ba anh em ba súc à, ờ, cho cặp nhóc người lớn ăn đồ nhỏ thôi người nhỏ ăn đồ lớn ui trời ơi cà tre không cà rau bơm đây là ít nồi chảo chứ không phải là chảo ít nữa ui rồi đậm đặc quá xa nồi bếp cùi nữa thì ngon luôn giờ dạ. mua đi hai trăm hai bạn mấy ui giời <coughs> được có tiền mang được à chụp bỏ trên được được có tiền mang được cả sen nữa này ui giời cả sen nữa cả sen đứt đâu cha rồi cậu mua bỏ đóng cậu mua chơi nữa có nữa mấy con con con con con quá ngọt luôn cà nhỏ đi ăn ngon cà to này ừ để thêm đi ăn cà nhỏ đi bỏ cà to quá <laughs> Chà, những cái nồi chảo heo <laughs> mẹ em ở mình uống nâng cái xả nhà đây mình mình vòng bơ bỏ mình tốn bơ bỏ cái thánh đi quá thì xỉ dĩa thơm ngon mời bạn nha tôi đây không chờ bạn nữa chờ tôi ăn liền thằng ít đi vô đêm đi nhảy cả đêm tươi hỏng mấy mời anh em nhá ngang đi uh, kết thúc video tắt thôi uh, có nhiều người gắn tì Đây nói chung à, có làm thì mới có ăn không làm mà muốn ăn thì chỉ có ăn đậu bò với ăn à, cà, cà len đó đặc biệt hẹn à, video tiếp theo